bạn đó chính xác nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng chính rồi chính xác nó Mình chỉ là một cái kỷ niệm đúng. và một cái ký ức thôi đồng ý cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân yes mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em nhưng em không chấp nhận được cái điều đó anh em đang tự anh, làm khổ em vậy ờ, nó đang tự dằn vặt bản thân vậy không gì tại em còn yêu không, không phải anh không phải em không dằn vặt bản thân của em tụi em là người ba người đã chơi thân với nhau ừ. nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia không chấp nhận em ừ. thì bây giờ vì lòng tự giờ, trọng chứ người ta cũng có tự, tự bạn nữ chứ. đó và bạn nam kia đã chia tay nhau bạn nữ đó quay về với em thì em chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó thì em hoàn toàn hiểu không trách nhiệm. nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người nếu như ngày hôm nay trái tim em nó có sự sao xuyến thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa em suy nghĩ như thế nào đây là câu phải khó đó không phải chị nó cũng không khó đối với em nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường ừ, đó và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ dạ rồi bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi à, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình ghép đôi thần tốc à, xin chào chị cát tường xin chào hứa minh đạt em tên là quách quang hiện tại bây giờ là quang đang là chủ của một tiệm yến và ừ. hai quán cà phê em ở sài gòn em đang sống à. với ai em đang sống với lại uh, gia đình và em cũng sống một mình à sống một mình à, em sở thích của em thì uh, không có gì hết đó ngoài là thích kim cương <laughs> thích kim cương thích kim cương hả yeah. trời, ơi. trời ơi chiếu quá tài nó chiếu quá chị ơi nó giàu lắm nó giàu lắm nó giàu lắm hả má năm nay là bao nhiêu tuổi à, em năm nay em 38 tuổi rồi 38 tuổi dạ. 38 tuổi ông chủ công ty chủ mấy quán cà phê hột xoàn lấp lánh mà sao giờ hôm nay còn lên chương trình ghép đôi thần tóc là nó hơi căng à tôi từng mua bộ giặt kèm nước xà vải bột giặt George hai trong một mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải đồ sạch bông thơm và mềm Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa Bột giặt Jones 2 trong 1 Giặt và xả tất cả trong một Nay đã có nước giặt xả Troy 2 trong 1 mới bạn nữ ngồi ghế màu xanh cũng là hot nè bây giờ em tự giới thiệu về mình đi nè này. Em chào anh, em chào tất cả mọi người đang xem đài Và tất cả mọi người đang có trường quay Em tên là Nguyễn Tố năm nay 21 tuổi Ờ, công việc hiện tại của em là mẫu ảnh, em có kinh doanh và em cũng nhận quay các TVC quảng cáo. xin quá trời luôn. Bên đây hot girl lắm á Tường ơi. Hot luôn hả? Dạ. Ưu tiên phụ nữ luôn đi, cô ở ghế đỏ luôn đi cưng. Đạt. Cô gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và quý, quý vị khán giả. Em tên là Thi, năm nay 24 tuổi. Em uh, tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang là trợ lý phó tổng giám đốc và cũng uh, hỗ trợ một phần pháp lý ở trong uh, công ty chuyên về uh, lĩnh vực ờ, logistics và kinh doanh nhiên liệu Mai Thi là mình ờ, giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ hiện tại thì em đang ở quận 7 chị À ở quận 7 Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ đúng không? Dạ Bây giờ đến chàng trai của tôi, chàng trai còn lại ở vị trí màu đỏ em giới thiệu đi em dạ em chào chị Cát Tường anh Hứa Minh Đạt và ba bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả ở dưới trường quay em là Lâm sinh năm 89 hít thở vô chưa em đang làm việc và sinh sống ở bên ngoài Đồng Nai ạ ở bên ngoài Đồng Nai dạ. à, em đang làm công việc gì em đang làm nhân viên văn phòng và có kinh doanh nhà nghỉ khách sạn cho gia đình ạ ngoài ra còn làm thêm gì khác nữa không có kinh doanh xe máy thôi ạ kinh doanh xe máy là thêm, sao tức là mua bán xe cũ á chị à dạ. lâm thì có điểm mạnh điểm yếu gì em em ờ, điểm mạnh thì ờ, là người thân thiện biết lắng nghe biết chia ừ, sẻ ừ, và có biết nấu ăn ạ biết nấu ăn nữa dạ, biết chút chút ạ chút chút dạ. rồi hiện tại là đang sống với ai em ờ, đang ở một mình ạ à. em ờ. ở riêng có nhà riêng ạ à. ồ vậy ba mẹ đâu dạ ba mẹ em cũng ở biên hòa luôn nhưng mà chắc là chưa chịu lấy vợ nên là ba mẹ bắt ở riêng ủa gì dạ. kỳ vậy chưa chịu lấy vợ rồi ba mẹ bắt ở riêng tạo điều kiện uh, thoải mái à dạ. trời ba mẹ tâm lý quá ha còn điểm yếu của mình là gì em cũng không biết đây là điểm mạnh hay điểm yếu nữa là không biết uống bia và uống rượu à. không uống chút nào luôn hả dạ một chai em xịn một chai xịn dạ trời đất ơi vậy rồi ba mươi mấy năm nay rồi thí dụ như tụ tập bạn bè rồi tất niên rồi cuối năm là coi như ngồi nhìn người ta thôi đó hả cũng cho có tụ thôi ạ à. đưa oh, lên và hạ xuống cũng hay ha dạ. cũng rất là đặc biệt ha đó là những ưu điểm khuyết điểm của bạn lâm ngồi ở à, vị trí ghế màu đỏ màu bây đỏ. giờ thì tôi xin quay lại chàng trai ở vị trí màu xanh quang điểm dạ. mạnh điểm yếu của em là cái gì nè điểm mạnh của em là có thể nhậu được 24 chai 24 chai Trời ơi Một kết Điểm yếu của em là nhậu vô là khóc Ủa gì kỳ vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà khóc? Chuyện tình cảm Tại vì dạ. điểm yếu của em là em sống nghiêng về tình cảm nhiều hơn Khi mà mình buồn hoặc là bất cứ những gì đấy thì em cứ nóc nóc nóc nóc nóc nóc cho trời. cho xỉn thật xỉn rồi xong em về em ngủ tôi không thể nào tin được một cái thân thể một cái tướng nó nó nhỏ gọn gàng như vậy mà quất một lần mà cả cả thùng bia đạt ơi em không có cửa nha đạt cái gì vậy em dòm đi cái tướng xem <laughs> mà quất lần thùng bia quất vô khóc oh. có bạn ơi đạt có bạn ơi bạn nhậu ơi nhìn gương mặt đó là thân quen đó là quen thuộc em đã gặp rất nhiều lần rồi oh. dạ, là một diễn viên là một ca sĩ nhiều lắm mà sao bây giờ kinh doanh vậy ta em hạn chế với lại uh, nghệ thuật tại ừ. lâu lâu ừ. thì cũng mình cũng tham gia lại cũng mẹ cũng theo nghề lâu lâu nhồi lên tí xíu rồi xong rồi lặn xuống lại em hãy ờ, nói điểm mạnh điểm yếu mình đi nè em cảm thấy điểm mạnh của bản thân em là hòa đồng nhiệt Hòa đồng. tình hết mình còn ờ, điểm yếu của em thì chắc là em dễ tin người nói chung là dễ bị lừa à em bị lừa nhiều lắm đúng không dạ cũng khá nhiều khá nhiều luôn tiền bạc hay là về ờ, tình cảm dạ đa số thì ờ, mặt nào cũng đã từng bị lừa rồi ạ sau những lần em bị lừa như vậy thì em có kinh nghiệm gì không em nghĩ là chắc là được một chút nhưng mà nếu mà bây giờ vẫn khả năng bị lừa tiếp và có hai một điểm yếu là em bị ờ, hay tự ti tại vì bản thân em kiểu cầu toàn á giống như là em tự đặt ra cho bản thân những cái cột mốc nhưng mà khi mà em đạt được những cái cột mốc đó rồi thì em kiểu đặt thêm những cái cột mốc khác nữa và không bao giờ cảm thấy bản thân mình tự tin với những thứ mà mình đang có lúc nào mình cũng phải muốn mình hơn nữa tham vọng dạ bé đang ngồi ghế màu xanh phải không dạ bây giờ là hai chuẩn đàn ông là không biết nhậu với biết nhậu là đối với em cái nào mới là mạnh em thấy thì ờ, cả hai cái em đều xem đó là điểm mạnh á vì em ba phải vậy <laughs> mình chỉ chọn một chứ sao hai cái mà cái nào cũng mạnh em biết dạ. tại sao mày hỏi em câu đó không dạ. tại vì có những người người ta đến chương trình quan điểm người ta rất rõ ràng không thích bạn trai là nhậu nhẹt rượu bia dạ. thì có nghĩa là cái người mà không nhậu nhạt rượu bia đối với người ta là điểm mạnh nhưng mà có những người ta tới đây á người ta muốn có một người bạn trai mà cũng là một cái người bạn nhậu luôn để về ngồi nhậu với ba người ta dưới quê á hoặc là chiều chiều tối tối buồn buồn hai đứa nhậu với nhau thì dạ. cái đó cái người nhậu là điểm mạnh dạ. không thể nào cả hai đều là điểm mạnh hết trong một con người chị hy dạ. vọng với em nè em trả lời thẳng thắn cho chị em thích người biết nhậu hay không biết nhậu bạn gái ở ghế màu đỏ theo quan điểm của em á thì em thích bạn ờ, không thích nhậu ờ, không biết nhậu thì nó nó tốt cho sức khỏe còn nếu như mà những người mà biết nhậu nhưng mà mình biết điểm dần với lại lại mình quản lý được cái uh, kiểu như cái cảm xúc mình không đâu để... quản lý được rồi em nhậu xỉn vô là khóc là đâu có quản lý được đâu em ừ. em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em đi điểm mạnh của em là em uh, biết nấu ăn ừ. thích uh, quan tâm chăm sóc người khác em cũng có thể sử dụng ngoại ngữ là tiếng anh bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua vấn đề về tình trường chuyện bạn này chắc dài lắm tôi hỏi ừ. chuyện bằng lâm trước lâm dạ. em trải qua mấy mối tình rồi em uh, trải qua hai mối tình rồi kể cho chị nghe sơ bộ coi nó như thế nào mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu từ năm nhất đại học gần 7 năm rồi trời ơi mối tình dài 7 năm rồi sao chia tay cơ? do áp lực gia đình bên bạn nữ gia đình bạn nó định cư nước ngoài hết rồi à. à, không muốn bạn quen bạn trai đây à là muốn à, đi luôn dạ, em cũng cố gắng để cho bạn hiểu ừ. nhưng mà bạn ấy thì rất là thương cha mẹ nhiều khi cũng chiều theo cha mẹ đến nỗi là mỗi lần mà gặp nhau đi chơi là phải có một bạn đến đón bạn đó đi chờ đến cái chỗ tụi em hẹn á rồi em mới chờ bạn đó đi ăn đi chơi tình yêu nó cũng khổ quá ha rồi cuối cùng là bạn đi luôn rồi bây giờ đang định cư ở nước ngoài rồi rồi xong luôn đó. chia tay cái mối tình đó thì phải mất bao lâu mình mới bình ổn lại được em khoảng một năm rưỡi ạ có nghĩa là khi bạn nó đi luôn thì mới chấm dứt chia tay đúng không dạ không ạ tụi em chia tay thì khoảng tầm vài tháng sau thì bạn lấy chồng hai năm sau là bạn đi nước ngoài ạ bảy năm trời tuổi thanh xuân ha rồi mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì à, chỉ là tìm hiểu 6 tháng thôi ạ à. kiểu như là cũng mới nên là cũng chưa dám à, góp ý nhau nhiều á nên nhiều khi có những cái không hiểu nhau nên là chia tay ạ hai mối tình này thì ờ, đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc ừ. tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không ừ. hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau nhưng mà nếu hôm nay em có bạn gái mới là em phải thôi đó à dạ vâng được không <laughs> dạ được à dạ. được vâng. <laughs> rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào em uh, thích một người uh, có tính tự lập có lối sống hiện đại một chút chơi cũng biết chơi làm cũng biết làm nhưng ừ. mà mình chơi mình không bị uh, bị cuốn quá dạ. dạ. Nghĩa là giỏi việc nước đảm việc nhà việc nhà cũng không cần đảm lắm luôn không cần đảm việc yeah. Dạ. nhà ủa vậy thì ai làm việc nhà em có suy nghĩ là chia sẻ công việc không nhất thiết là người vợ là phải ờ, nấu cơm quét nhà giặt giũ các thứ chăm con và nếu có điều kiện nữa thì mình có việc thuê người em ha à dạ vâng đúng rồi dạ. mình có điều kiện mà bắt vợ mình làm chi cho nó cực dạ. đúng không dạ, cưng dạ, dạ, đúng đồng rồi. ý ngoài ra còn có tiêu chuẩn gì về người vợ nữa không cao thấp mập ốm mặt mày vóc dáng ra sao cao cũng chỉ khoảng tầm mét sáu đổ lại thôi ạ à, chứ không cần mét cao 6. lắm đâu biết ăn mặc chút xíu ạ à. dạ, cho vợ mặc model thoải mái à, ví dụ hở hở hở xíu được không à, xíu thoải mái luôn chị thoải mái luôn à, đừng có lố quá được rồi wow dễ sợ nha nhưng mà chị vẫn thắc mắc em chia tay cái mối tình thứ hai cách đây bao lâu rồi ba bốn năm rồi vì cái nguyên nhân gì mà đẹp trai như vậy giỏi giang như vậy mà bốn năm trời nay vẫn ế hôm nay tới với chương trình theo như mọi người nói thì em nhìn em không không, không được thẳng rồi không được thẳng rồi giới tính không được thẳng mà em có thấy em thẳng không <laughs> em thẳng em thẳng làm sao để chị biết là em thẳng thì giới tính của mình mà mình phải xác định được chứ chị em nghĩ nguyên nhân gì mà thiên hạ nghĩ rằng em không thẳng do em ăn mặc chỉnh chu nè hoặc là em không bia rượu và cũng lâu lắm rồi em cũng chắc không thấy em chở bạn gái ra ngoài đường 80% phần trăm là nghĩ em như vậy còn 20% phần trăm thì nghĩ em là có bạn gái nhưng không công khai hoặc là giấu à. tại vì chị cũng hơi hoang mang lắm à. vậy em xin lỗi em nha tại dạ. vì chị là mai mối mà chị phải khơi ra để cho hai em gái bên kia nghe mà phân tích Thôi, chị là phải thấy. soi dạ, thì bây giờ bạn này bạn ngồi ngay cái tầm ngắm mắt của chị luôn nè à. là chị thấy chị có vẻ là em có một cái điều chỉnh gì nó nhẹ nhàng trên ừ. gương mặt nè chỉnh nhẹ chỉnh nhẹ chỉnh nhẹ tại chỉnh sao à. tại sao À, đó nếu mà thanh niên thì mắc gì mà phải đi chỉnh nhẹ trên mặt để làm gì à, em thì là người trọng à, hình thức thích cái đẹp với lại mẹ em cũng là người như vậy cái sửa mũi này là mẹ em là cái người mà cho em ý tưởng không cái mũi thì chị nghĩ là ví dụ như mình không đẹp mình chỉnh đẹp thì chuyện hợp lý đi nhưng mà còn cái lông mày nữa cũng có một cái sự chấm phá nhẹ nhẹ lông mày thì là bạn em làm về thẩm mỹ nhiều lắm à. nên là nó cứ tác động thôi rồi tụi nó làm cho em thôi à, vậy là dạ. em cũng phải có nghiêng nghiêng ngã ngã làm sao chứ thường mà chị thấy trai mà thẳng là ví dụ giờ biểu đạt đi xăm chân mày dạ xong này em mỏng quá đi xăm chân mày đi thôi chị sao vậy em cũng chưa muốn hoàn mỹ lắm tại vì em cũng đã có vợ rồi em không đẹp đẹp nhưng mà em là người của công chúng mà nhưng mà em đẹp vậy là đủ quyến rũ vợ em rồi đẹp hơn nữa nhiều người quyến rũ nhiều người đó, nữa đó là không thấy hay. chưa thấy người đàn dạ. ông chân chính chưa nên chị cũng đang nghi ngờ giới tính của em nha <laughs> em khuyên là thích nha. cái đẹp thiệt thiệt tình đẹp đẹp trai người ta có mối tình 7 năm mà chị 7 năm mà ta bỏ đó ta lấy thằng khác đó tại vì giờ địa lý thôi là phải không đâu có địa lý đâu không có địa lý đâu đi nước ngoài trời ơi thôi không sao thôi em gái tự ờ, khám phá nha sao tần tầng hắn vậy sao em tần hắn ngoài vậy căng thẳng căng thẳng căng thẳng, căng thẳng. bây giờ chắc chắn là thẳng không thì em thẳng quá vậy thì em dạ. chắc chắn không chắc chắn ờ Khả đó rồi chắc chắn <laughs> rồi cô gái mà ghé màu đỏ đi nè em đã có bao nhiêu mối tình rồi dạ trước giờ em chưa có mối tình nào chưa có mối tình nào hết tôi không tin tôi không tin thiệt ra thì cũng có bạn ờ, thích em cũng có người theo đuổi khoảng hơn 2 năm nhưng mà em cũng chưa thấy ờ, phù hợp cũng chưa thấy thích bạn theo đuổi em 2 năm em không đồng ý rồi xong rồi cái chàng trai đó lẳng lặng rồi im lặng rồi biến mất luôn hả hay dạ sao? đúng rồi anh hồi đó giờ mình phải có cái tình cảm với một người khác giới chứ dạ có thì em cũng có đơn phương ờ, hai ba người nhưng hai, mà kiểu người. Ờ, tính của em thì em không ờ, có chủ động em thích người ta thì em cũng không có thể hiện gì hết xong cứ tự thích rồi tự hết vậy anh mẹ em cũng hồi xưa cũng có coi cái chương trình của anh với lại chị lâm vĩ dạ anh ừ. thấy là chị lâm vĩ dạ theo theo đuổi anh á thì à. cứ suối em á là bây giờ thích ai á thì cứ là người phụ nữ phải chủ động đúng không dạ cứ đi mời đi uống cà phê đi rồi xong rồi cứ nói em thích anh em thích anh đánh <laughs> đối đại vậy đi à là phải mạnh dạn trong chuyện tình cảm em cũng uh, hy vọng là hôm nay em có thể uh, tìm được một người để ra về chung hy vọng ngày hôm nay uh, anh sẽ uh, giúp cho em làm được cái điều đó ha <laughs> rồi tôm. tìm được người ra về chung vậy là mẫu người đàn ông em thế nào nè dạ mẫu người đàn ông á, về ngoại hình á, thì em thích bạn nam cao một chút xíu khoảng một m bảy trở lên vì em cũng ờ, hơi cao về ờ, tính cách thì em thích bạn ờ, vui vẻ hòa đồng với lại hài hước một chút xíu em cao mét mấy lăm em một mét bảy mốt ạ một mét bảy mốt quan cao mét mấy em một mét bảy mươi lăm ạ mét bảy mươi lăm trời sao vừa đúng chuẩn vậy giống như ngồi nghe người ta <laughs> nói rồi mình nói lên cái chuẩn mình gì quan ừ. ơi trải qua bao nhiêu mối tình rồi có nhớ hết không nếu em nói một mối tình chị tin không tin chứ tin chứ chị thì rất là tin người em có một cái câu hỏi này em muốn đặt cho chị tường nè <clears throat> hả tự nhiên đặt câu hỏi cho tôi vậy nếu người đằng trước là người chị yêu và người phía sau là người yêu chị và người phía sau luôn âm thầm luôn làm tất cả mọi thứ vì chị và có thể khóc vì chị nhưng người đằng trước chỉ tạo cho chị tiếng cười thôi thì chị nhìn thẳng hay chị quay đầu chị nhìn thẳng không mà chị ít khi nào quay lại lắm chị nhìn thẳng ừ. còn cái người bà đằng sau lưng mà luôn Và... luôn theo dõi chị giúp đỡ chị thì đó là nhiều khi cái nghiệp của người ta người ta phải làm <laughs> cái người phía sau đó chính là yêu đơn phương chính xác sao tụi em là ba đứa bạn thân với nhau bạn nữ đó yêu bạn kia à. và bây giờ là ba người chỉ là bạn thân với nhau bạn ba đứa không cuối cùng sao quần sao quần không dạ, được đứa nào đúng hết rồi không được đứa nào hết và bạn nữ đó có quay lại với em nhưng mà thà em chờ đợi chờ gì em chờ đợi và em cô đơn cái điều mà em cần nhất đó là sự an toàn và sự bình yên ba đứa chờ thân nhau rồi xong hai đàn ông nó cứ sầu quần sầu quần sầu quần sầu quần hai bạn nói là bây giờ là quen nhau xong và chia tay nhau rồi và em không thể nào em quen bạn nữ đó được tại vì tụi em là bạn thân với nhau nó rối quá vậy nhưng mà em còn đau khổ không hay là cứ Thì là đau cái... khổ là nhậu một thùng xong rồi khóc thì ngồi khóc thì nhớ là những cái kỷ niệm đẹp của mình thôi không mà chị thấy cuộc sống nó không nên là như vậy cuộc sống mọi thứ nó phải vận động nó phải về phía trước ai cũng phải sống cuộc đời của mình em phải dứt bỏ những cái gì trong quá khứ ừ. thì em mới có thể tới được với cái người nếu người mà không có quá khứ thì làm gì mà có tương lai được chị nếu mà không nhờ bạn nữ đó à. thì em không có chí tiến thủ đến ngày hôm nay ừ. và em có được sự thành công ngày hôm nay là nhờ cái bạn đó chính xác nhưng mà bây giờ mọi thứ nó phải đúng chính rồi chính xác nó chỉ là một cái kỷ niệm đúng. và một cái ký ức thôi đồng ý cho tới bây giờ em với lại cô gái đó là vẫn là bạn thân yes mà cô gái đó có biết tình cảm của em dành cho cổ không bạn đó chia tay với bạn kia và bạn đó đã quay lại với em nhưng em không chấp nhận được cái điều đó anh em đang tự anh... làm khổ em vậy ờ, nó đang tự dằn vặt bản thân vậy không cái gì tại em lứa vậy không, không phải anh không phải em không dằn vặt bản thân của em tụi em là người ba người đã chơi thân với nhau ừ. nhưng mà bạn nữ đó đã chấp nhận bạn kia không chấp nhận em ừ. thì bây giờ gì lòng tự giờ, trọng chứ người ta cũng có tự bạn ái nữ chứ. đó và bạn nam kia đã chia tay nhau bạn nữ đó quay về với em thì em chẳng khác nào em là người thay thế cho bạn nam đó thì em hoàn toàn hiểu không trách nhiệm. nhưng mà bây giờ tôi hỏi một câu nếu ngày hôm nay ngay tại chương trình này em tìm được một cái người nếu như ngày hôm nay trái tim em nó có sự sao xuyến thì nếu như cái cô gái mà sắp tới mà em yêu á cô gái đó không cho em liên lạc với cái người bạn gái cũ trước đây nữa em suy nghĩ như thế nào đây là câu hỏi khó đó không phải chị nó cũng không khó đối với em nếu mà nói về đặt về cái bàn cân á thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường ừ, đó và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng nếu mà cấm cản em thì chẳng thể nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ đâu có Tại vô cớ em không có chị, cớ không có nếu vô cớ mà gì. em đã chấp nhận quay ngược lại với bạn nữ đó thì em sẽ không tới đây để em tìm ừ. bạn nữ hiểu đó là lý thuyết thôi em chính xác trên thực tế đó yêu nhau mốt lấy vợ rồi mà cái cô bạn gái cũ lâu lâu cô cứ điện làm phiền nhiều khi chiều chiều tối tối cái em buồn quá anh này kia nọ đi hoài là vợ chồng tan nát nha em nha một khi đi là nha. có ba đứa bạn thân với nhau no. mà nếu mà bạn đi, nữ đó vợ muốn, em đi theo. đúng nếu mà bạn nữ đó muốn thì bạn nữ đó cũng đi cùng với em đến với chương trình em đang mong muốn điều gì mong muốn tìm một người như thế nào em mong muốn tìm được một người mà phù hợp với em và có thể chia sẻ cùng với em về tình cảm chị hy vọng là đến một lúc em sẽ gặp được đúng một cái tình yêu đích thực bởi vì đối với chị tình yêu đích thực là phải từ hai phía dạ. cùng một cùng điểm, nhịp tim cùng một lúc rồi em có cái yêu cầu gì về người bạn gái không người như thế em nào em thích ừ, thuần túy việt nam không thuần túy Việt Nam Em cũng không thích bạn nữ quá quậy Hoặc là người ta có câu là hàm răng mát tóc là gốc con người Đó, người mẹ vĩ đại của em ở dưới sống <laughs> khổ biết bao nhiêu năm à đã là một người mà luôn dành tình cảm luôn thương yêu con cái và em cũng muốn người phụ nữ đó y chang như người mẹ của em à đó là tiêu chí của hai chàng trai của ờ, chương trình ngày hôm nay rồi bây giờ tới uh... dạ đó giờ thì em có tổng cộng 3 mối tình nhưng mà hai mối tình trước còn thời em đi học nói chung là kiểu tình yêu Nhỏ. tính là dễ thương thôi à không có bước vào mối quan hệ yêu đương đâu chỉ có cái bạn bạn thứ ba bạn sau ở sau à cuộc tình sâu động nhất đúng không dạ là bạn mà em uh, chia tay cách đây một năm hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu dạ yêu hơn một năm mà sao chia tay nói về lý do yêu trước nha uh ừ, -huh. Ừ. em có kinh doanh thì bạn đó mua hàng của em bạn đã mua đồ idol của em em bị thu hút bởi những chàng trai mà có cái đặc điểm riêng gì đó à, giống như bạn này đúng. tất cả các trang mạng xã hội của bạn này thì không có ấp gì hết nói chung là hoàn toàn bí ẩn á bạn này nói chuyện rất là hay rất là cuốn bạn này cũng đúng là cái gu mình thích á học cao hiểu biết rộng tài giỏi nói chung là nên là em mới bắt đầu quyết định ờ, bước vào mối quan hệ yêu đương với bạn này lý do em với bạn này chia tay là chắc là do khoảng cách đó xa quá với lại uh, hai người quá bệnh bạn ấy ở đâu dạ bạn đó ở hà nội à và giờ em còn giữ liên lạc với lại anh đó không dạ không em với người yêu cũ sẽ không bao giờ giữ liên lạc với nhau chia tay là giết luôn dạ, chưa dạ, chia tay xong à. là lóc luôn thì bạn nữ kia là một mối quan hệ chỉ là bạn bè một cách bình thường ừ, đó và người yêu của mình cũng là một cái điều mà mình trân trọng nếu mà cấm cản em thì chẳng khác nào là người yêu của em đang quá ích kỷ và đang sự ghen tuông của người yêu em nó quá vô cớ hai mối tình này thì ờ, đến tận bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc ừ. tức là thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu là có khỏe không ừ. hoặc là chúc mừng sinh nhật nhau đó áp lực đã, đã đang nghe nói, nói chưa xa, đó hai bên nó trái ngược nhau quá trời luôn á đổ hôi hộp với từ đổ mồ hôi á nhưng mà cái mẫu người đàn ông em là thế nào nè chững chạc chững chạc quan ơi chững chạc, chạc tinh tế tinh tế dạ chắc hỏi thăm ờ, người thân đi dạ, giờ hỏi ý kiến người thân đi nè má ơi À. Nãy giờ má nghe hết từ đầu đến cuối bốn cái bạn này ừ. giới thiệu rồi đúng không? Đúng rồi. Đây là con trai má ha, Quang dạ. Dạ thì má phát biểu cảm xúc của má là nãy giờ má thấy làm sao giờ má phải cho một cái ý kiến là hai cái cô đó đó cô này đây hả dạ đúng dạ. rồi cô ngồi ở ghế màu xanh với cái cô ngồi ở ghế màu đỏ thì theo như má là cô nào có vẻ là hợp với con trai của má hơn cái này đó thì hơi khó cho má đó tại vì biết làm sao không không có được nhìn được cái, ờ, cái cô đó làm sao rồi cái chưa có được gặp ta tánh tình ta làm sao thấy vậy chứ cái nếu mà nói tới cái chuyện tình cảm thì nó rất là khó tại vì má khó khăn lắm má khó lắm bởi vì vợ chồng nó là nó đòi hỏi rằng tới đầu bạc răng long chứ không phải mà lời lợi cái rồi cho gặp mà chốt liền đi chốt liền đi ra liền đó vậy đó yeah. Dạ. thành thử ra là giờ nói hỏi má má không biết sao trả lời thằng này giờ mày mày muốn nào mày nói đại đi mày muốn nào mày nói đại đi không phải tao ờ hay không ngờ cái gì dạ. <laughs> giờ thì mấy à, anh mấy chị cứ bàn nhau đi rồi có cái gì mà tôi thấy rằng nó nó sai quá đó thì tôi nói chứ còn giờ biểu tôi nói gì tình cảm mà đâu có nói được với một cái gia đình đó là tôi luôn luôn nói con tôi là phải như thế này thế này thế này này tôi không có cho mình đi cái nhậu nhẹt tôi hiểu tôi đó cho nghe <laughs> không được với tôi rồi dạ con tôi nó sợ lắm à cảm ơn má tao là cũng lo tới đó hết cử rồi hết cử rồi má ngồi coi tiếp coi hồi bữa nay coi kết quả có có được gì không nha má đạt ơi bên nhỏ nhà trai xong rồi đó tới hồi nhà gái tới phiên em Dạ em xin chào tất cả mọi người Em hôm nay là đi với chị ờ, Mai Thi Em là em của chị Mai Thi mà chơi chung nhóm bạn à, Hai chị em gặp nhau lúc mà đi chùa chung Thì chị Thi đặc biệt là rất thích đi chùa và làm các uh, hoạt động thiện nguyện Nãy giờ em ngồi đây em thấy sao Hai chàng trai bên đó thì uh, hay có cảm tính của em thì em thấy cái chàng trai nào sẽ ờ, thích hợp với chị Mai Thi hơn dạ em nghĩ là anh ờ, ghế xanh sẽ thích hợp với chị Mai Thi hơn là ghế tại xanh. vì anh áo xanh có cái gu là thích con gái truyền thống và quán xuyến gia đình à. rồi cảm ơn em và bây giờ thì trần chơi gì nữa mở, mở cửa, cửa trái tim rồi chúng ta được gặp nhau thôi dạ vâng cảm xúc đầu tiên của lâm là như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra ờ, em thấy à, hai bạn nữ rất là xinh rồi làm gì tay chân quý hết trơn lại làm gì mà bấu bấu như vậy em còn rung hơn hồi nãy nữa xinh quá xinh quá dạ. hả cảm thấy là có cái gì nó nhộn rộn ràng trong người chưa có có, có. rộn ràng rộn trong... ràng nên mới là bị bối rối rồi à, nhưng mà em bản... hay gặp gái xinh là bị mà bối rối bản thân mình có có để có ngắm một cái người nào cụ thể trong lòng mình chưa hay là đang còn chung chung dạ đang còn chung chung rồi. trời ơi em ham hố quá <laughs> mình phải đánh chung chung thẳng mục tiêu dạ, chứ quang thì dạ. sao mở cửa trái tim này ra thì mình có cảm xúc gì không em hơi bất ngờ và hơi run bất ngờ vụ gì hai bạn nữ quá lâu lắm rồi mới được gặp hai bạn nữ sinh vậy à câu hỏi cũ giống bên đây là có cái nên xác định mục tiêu gì chưa hay là vẫn con chung chung luôn cũng có có đó mạnh dạng dứt khoát tập trung vô chuyên môn nha cưng chị thấy ai cũng có để quà trên bàn rồi chừng nào mình mới tặng tặng luôn đi hả chị ha mình tặng luôn tặng đi, đi. trời ơi đúng rồi đây là tùy biến của anh anh gửi tặng à. cho em một wow. chúc em lúc nào cũng luôn xinh đẹp, xinh đẹp như vậy wow. được tỏ sáng như vậy mình vâng. dạ. oh, nhiều yeah. chàng trai theo đuổi nữa dạ. Yeah. hai mc cũng có quà đó là chuối, chuối. chị Cát tường chị cũng cần xinh đẹp đúng không em dạ. cảm, cảm ơn anh em. hứa minh đạt ồ cảm ơn em dạ. trời ơi hay quá em ờ, có chuẩn bị uh, hai món quà nhỏ dành tặng hai bạn ạ hai bạn có thể mở ra luôn ạ à. à mở ra luôn đi cưng dạ đây là uh, thẻ tập gym ở miễn phí ạ để uh, hai bạn nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng oh, dạ gì? Em có tập gym hả? Dạ có Dạ thì hôm nay em có chuẩn bị hai cuốn sách thì em xin phép tặng mỗi anh một quyển Dạ Ồ. em gửi anh ừ, Cảm ơn Sách khác nhau nha, phải sách giống Ồ, nhau dạ, nha em Gửi anh Bạn nữ ơi, lúc nãy đi gấp quá mình để một cái phần yến ở ngoài xe hơi nhưng mà lát nữa là sau chương trình là mình sẽ gửi tặng cho bạn nữ đọc lên coi sách gì Tâm an ắt bình an Tâm an ắt bình an bên đây Đấy sách gì? nếu biết trăm năm là hữu hạn Nó có ngẫu nhiên không à hay là có chủ đích ạ? À? Em có ghi ở trong đó anh Có ghi Có ghi Em mở liền Được đọc lên cho chị nghe Chào anh em đã một mình Cũng đã chờ đợi hơn 24 năm rồi Đã bỏ lỡ nhiều cơ hội em hy vọng hôm nay em gặp đúng người ừ, hôm nay gặp đúng người ha em có viết chữ gì trong hôm qua thân tặng anh à, thân tặng anh bây giờ thì các bạn hãy à, trò chuyện với nhau đi hai anh có muốn hỏi gì hai cô không quang nếu mà giữa anh với em bắt đầu một cái mối quan hệ đó thì em có chấp nhận hay không dạ anh hỏi em ạ à. à, chấp nhận về vấn đề anh với lại bạn bạn bạn trước đúng không ạ chấp nhận tất cả mọi thứ về công việc của anh vì công việc của anh không có thời gian khi mà em bước vào một mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh chấp nhận quá khứ của anh em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ yên tâm cứ yên tâm em em rất là hiểu chuyện yeah. Ừ. Lâm hỏi đi Lâm Dạ Với bạn nữ ghế đỏ thì em thấy bạn và em cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau Đi chùa Ồ oh, em trai. cũng đi chùa hả? Dạ, em em một tháng đi hai lần. À. Dạ, ngày rằm và mùng 1. Ăn chay luôn. Dạ. Wow, quả giống nhau dạ. ha. Dạ, em có là... câu hỏi. Rồi em hỏi đi em. Ví dụ như mà có một ừ, người yêu có một bạn người yêu kiểu như là cách tuổi quá xa ví dụ như em chẳng hạn thì ừ. không biết là có vấn Đúng các bạn rồi. có cảm thấy vấn đề gì không hôm nay hai cô gái của mình còn rất là trẻ thi thì là 24 em mới có 21 phải không cưng dạ đúng rồi có 21 thôi nhưng mà hai chàng trai của mình một anh 32 và anh tới 38 thì bây giờ đó anh 38 trả lời trước đi cái chinh là tuổi nó quá nhiều như vậy thì em nghĩ như thế nào tình cảm không phân biệt tuổi tác ừ. với lại ờ, vẻ bề ngoài của anh thì cũng không phải đa dạng giống như là chú hay ông bác gì hết <laughs> nên có thể đi cùng với em thì anh đủ tự tin để anh chinh phục ok còn lâm thì sao em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu ạ quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người thì cái đó nó mới là làm cho mối quan hệ nó có dài lâu được hay không ừ. nhưng mà chị thấy em là lại có một vấn đề ở chỗ là em đang ở biên hòa hai bạn gái này đều ở thành phố hồ chí minh yeah. Dạ. thì nếu như hôm nay mà em hẹn hò với một trong hai cô này thì em định sẽ sắp xếp như thế nào biên hòa với lại thành phố hồ chí minh thì khoảng cách nó cũng không quá xa nên là em nghĩ là cố gắng và sẽ có thể à, hẹn hò và gặp nhau được Ừ. Em muốn hỏi gì hai cổ nữa không? Dạ em hỏi được. Rồi. Quá. Anh có thể hỏi anh hỏi em áo trắng được không? Nếu mà anh không có thời gian dành cho em một tuần chúng ta hẹn hò nhau chỉ được một lần Hoặc đôi khi một tháng chỉ hẹn nhau một lần Thì em có chấp nhận anh hay không? một một tuần là một lần là cũng hợp lý nhưng mà một tháng một lần thì hơi ít với lại là nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc ờ, nhắn tin gọi điện chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày chị cũng đồng ý vậy và chị không đồng ý không đồng ý với quan điểm của quan nha không biết là quan hỏi để mục đích gì hỏi để nghe cô trả lời cho vui để mình nhận xét cô này lanh lẹ hay không hay như thế nào thôi chứ còn đối với bản thân chị là dù có bận cỡ nào đi chăng nữa thể yêu là tự nhiên sẽ có thời gian để gặp mặt nhau Vẫn chị chắc chứ. chắn với em là như vậy nhưng mà em cố tình em hỏi như thì vậy để cho bạn nữ để coi bạn hiểu trả được lời như thấu thế nào. hiểu được ừ. công việc của em như thế nào. Ừ. bận cỡ nào bận tôi bận dữ lắm sáng đi quay trưa đi quay tối đi quay mà trai gọi cái tôi vẫn rảnh à kỳ vậy đó <laughs> ngồi vậy đó trai gọi là rảnh à em Rồi. xin phép anh à, em hỏi anh ghế ghế đỏ anh nghĩ sao về một bạn nữ mà kiểu như à, thích đi chùa nhiều với lại cũng muốn là dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện á ừ, cái điều đó thì tốt mà anh cái ủng hộ gia đình của anh là ở biên hòa hết á anh và anh định cư ở đó luôn đúng rồi ba mẹ hiện tại cũng đang sống ở biên hòa hai cô gái còn muốn hỏi hai chàng trai của mình cái gì nữa không rồi mời em thật ra em cảm thấy cái vấn đề mà về công việc á ví dụ là nếu mà bận quá thì ví dụ mà hôm nay anh anh bận mà em có thời gian rảnh thì em có thể chạy qua em phụ công việc giúp anh tại vì công việc của cả hai người đều có điểm tương đồng với nhau về kinh doanh về nghệ thuật ừ. cả hai anh luôn á về công việc của hai anh đều là kinh doanh mà đúng không thì em đều phụ được cũng trong một tháng nha mình chỉ cần dành ra một hai ngày cho một tháng đó cùng nhau đi du lịch giải stress các thứ á xong rồi mình quay lại về quỹ đạo công việc ví dụ như mà hôm nay em em bận em muốn ờ, em bận đi quay cái thứ thì ví dụ anh người yêu của em thì có thể đi cùng em đổi ngược lại cũng vậy mỗi cái cái ghế của mỗi mỗi bạn sẽ có hai cái nút bấm sau năm cái tiếng đếm của đạt mình có quyền lựa chọn nếu mình chọn cái người ngồi ở ghế màu xanh thì mình bấm nút xanh mình chọn cái người ngồi ở ghế màu đỏ thì mình bấm nút bỏ nếu mình không muốn chọn ai hết thì mình có quyền không bấm hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé các bạn hãy đặt tay mình lên công tắc đi nè nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nói của con tim chương trình ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất năm bốn ba hai một Em thì vấn đề tuổi tác cũng không quan trọng đâu ạ. Quan trọng là cái sự phù hợp giữa hai con người. Khi mà em bước vào mối quan hệ với anh thì tất nhiên là cái việc đầu tiên em làm là phải chấp nhận công việc của anh, chấp nhận quá khứ của anh. Em rất là hiểu chuyện nên là nếu mà có bước một cái hệ với em thì cứ yên tâm, cứ yên tâm em. cười như thế em nào? Em thích ừ, thuần túy Việt Nam. Em cũng không thích bạn nữ quá quậy. Nếu như mà công việc của anh quá bận rộn thì em có thể thông cảm cho cái việc đó kiểu như là mỗi ngày là anh cũng có thể quan tâm em bằng việc ờ, nhắn tin gọi điện chứ không phải là nhất thiết mình có thể gặp nhau mỗi ngày bấm và hết thời gian một cái kết quả rất là bất ngờ là hôm nay tất cả trai xinh gái đẹp của tôi mà chỉ có em Quang của tôi là bấm thôi cho chị hỏi Quang trước cảm xúc của em hiện tại như thế nào bạn nữ áo trắng bạn nữ ghế đỏ thì em cảm nhận được em thấy em phù hợp với bạn nữ đó hơn ừ. vấn đề là em nãy giờ em không hỏi bạn nữ ghế đỏ nãy giờ ừ. em đã để ý bạn nữ ghế đỏ ừ. nãy giờ em có nghĩ rằng là vì em không có để ý đến bạn nên bạn đã không có dám bấm không ừ. đó là tùy duyên và duyên phận đúng của rồi hồi đầu khi mà cánh cửa trái tim này mở ra chị có hỏi em chọn một cái đối tượng chưa hay là đang còn là chung chung thì em nói là có rồi thì cho chị hỏi thật lúc đó cái có rồi đó của em là là cái quyết định em đang bấm đây hay là lúc dạ, đó đúng rồi. vậy thì tại sao khi em tặng quà em không tặng cho cô áo đỏ ghế đỏ mà... em cố tình để em làm như vậy em làm như vậy nó đối với phụ nữ khó quá em là chuyên gia thách đố bản thân mình tại đúng không làm khổ tại vì làm khổ bản thân mình chi nếu, vậy nếu em không làm như vậy thì bạn nữ sẽ không bao giờ nhớ tới em trời đất ơi chi cho cực vậy mặt cá tính tạo nên số phận dạ. chị là quá mạnh mẽ nên chị mới ở một mình tại sao cánh cửa mở ra em thích cô này ngay từ đầu em tặng quà cho cổ đi em thích cô ờ. này em đi tặng quà cô kia em chơi gì cháu nghe cháu ngoảy vậy trong thì khi đó bạn của mai thi cũng thấy là thích hợp quan thích hợp với lại với thi hơn ở dưới này người ta cũng đã ờ, nói à, rồi à. là thấy là bạn này hợp với bạn này là người ta đã tập trung vô vậy rồi em đi tặng quà thì em lại tặng qua bên kia rồi cuối cùng em cũng xăm em, em hỏi bên kia mình phải thử thách chứ chị ơi, tình yêu mà không thử thách sao gọi là tình yêu nhưng mà chưa... em không tặng quà cho bạn nữ đó thì bạn nữ đó cũng phải vẫn phải đặt một cái dấu chấm hỏi to đụng nó nhưng mà tại vì bạn nữ đó đã không nghĩ tới em không chưa ai nghĩ nổi đâu nếu là chị vô ngồi vị trí đó một người sành sỏi với chị tại sao mà em lại tặng cho chị và em tặng cho anh hứa minh đẹp mà tại sao bạn nữ áo trắng đó thì bởi vậy và em cố tình đến lúc nãy phần quà của em anh đã để trên xe hơi và em muốn dẫn bạn đó đi ăn một bữa đó khó Trời quá cả cũng đã nói hiểu ơi quá con tức con trai má quá má ơi thì con đi làm mai đó giờ tự làm rối luôn Rồi, xin chia sẻ chút xíu là hồi nãy anh có nói là mình ờ, thử mình phải có thử thách với khó khăn á em nghĩ cái đó là trong quá trình yêu, yêu. nếu mà bạn nam có gặp thử thách khó khăn ví dụ như trong công việc có gặp vấn đề gì hoặc là kiểu như ờ, xa cơ hay là gì á thì cái đó là cái đó là gọi là thử thách lòng của bạn nữ còn cái này là mới gặp mặt nhau mà anh thử kiểu đó không thử ai chịu nổi hết trơn không hiểu rồi sao cưng sao không bấm ai hết trơn vậy hai bạn thì rất là xinh em à. phải công nhận điều đó nhưng ừ. mà cái cảm xúc cá nhân em á nó chưa đủ lớn à. chị tưởng em cũng bấm chọn anh này chứ ừ, dạ anh tại vì vậy. em thích em cũng thử thách anh... luôn hả em dạ thử không, thách lại luôn hả à, em thích ảnh một điểm á là ảnh cũng hay đi chùa là à. em em thích như vậy nhưng mà trong quá trình tương tác nói chuyện á thì em cảm nhận là không có rung động với lại là cũng từ phía ảnh à. cho nên à. là em quyết định không bấm à. vậy sao lúc nãy anh im lặng anh không hỏi gì em anh cũng không nói chuyện gì về em sao em, cũng, cũng không, bấm rung động nếu vậy em nói là đi chùa đi chùa này nọ tất cả mọi thứ làm từ thiện thì anh cũng là người đi chùa và anh cũng làm từ thiện rất là nhiều bài kinh anh cũng thuộc hàng đêm là anh đều phải tụng kinh hết đó bé nãy không nói giờ mới nói dạ thì bây giờ em mới biết mà bây giờ em mới biết mà thì đó rồi bây giờ để bây giờ tại, anh tại sao em tìm hiểu bây giờ cũng muốn nghe tại sao người ta không bấm mà quang lành tối quá. À? về nhậu nhậu rồi khóc nữa quang sao còn ừ. em gái sao không bấm ai dạ, trơn vậy em không chọn ai vậy chắc là thời gian ở trên chương trình quá ít á kiểu mình chưa có tìm hiểu được sâu xa nên là ừ. cảm xúc chưa đủ nên là em quyết định không bấm ơi ừ. nói chung là hai đứa mình bấm nhau đi hai chị em mình bấm ca khó ca khó ca khó các tường và hứa minh đạt cũng đã cố gắng hết sức của mình luôn nhưng mà cuối cùng tình yêu nó là định mệnh tình yêu nó là cúp bắt trò chơi bột giặt jones hai trong một giặt và xả tất cả trong một giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa